Xin chào tất cả các anh em cầu thủ đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá. À, ngày hôm qua mình có lên cho anh em ờ, một trận đấu vào dạng sáng ngày hôm nay cũng như là một trận đấu vào ngày mai, trận đấu ờ, vào lúc 7 giờ 30, một trận đấu mình nghĩ rằng là, là tâm điểm nhất của vòng 20 ngoại hạng Anh. Trận đấu derby thành Manchester giữa Manchester United và Manchester City. Man xanh và man đỏ đối đầu với nhau. Ở trận đấu lượt đi thì man xanh đã đánh bại man đỏ với tỷ số là 6-3 rồi đúng không? Và tất nhiên rồi, như mình cũng đã nói rồi, kèo ở trên kênh chỉ là những kèo tham khảo, không phải là những cái kèo mà mình đẩy cho anh em trong nhóm anh em nhé. Và ở trong nhóm cũng như là cách chơi của mình đó là cách chơi running. Đ cách chơi running là gì? Đó là chạy theo trận đấu. Uh, Bất kể anh em có là cuối trận đấu hay là đầu trận đấu hay là ở giữa trận đấu thì luôn luôn có kèo để cho anh em chúng ta có thể đầu tư đúng không? Cũng như là tất cả mọi giây phút khi mà trận đấu diễn ra thì kèo nó luôn thay đổi cũng như là luôn luôn có những cái kèo khác để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm lợi nhuận một cách nhanh đúng không? Đặc biệt ví dụ như anh em chơi bóng lâu năm cũng như là anh em chưa biết chơi thì mình cũng nhắc đến đó là cái kèo rung đúng không 15 phút thôi đấy anh em vào kèo 15 phút sau anh em có tiền đấy và những cái kèo như thế là những cái kèo ăn tỷ lệ ăn rất cao anh em bỏ một ăn 10 hay là ăn 5 đó là tùy thuộc vào cái tỷ lệ của trang anh em nhá đó và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em trận đấu ờ, ở ngoại ngành vòng 20 trận đấu giữa Nottingham Forest và Leicester City à, Trước khi đi đến với trận đấu này à, Mình cũng xin chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm cũng như anh em ở trên kênh à, Ở kênh à, ca bóng đá anh em nhé Đấy, mình luôn luôn có nhắc cho anh em rồi Đó là mình có thêm một kênh bóng nữa Đó là kênh ca bóng đá Đây, kênh ca bóng đá của mình ngày hôm qua Mình cũng có lên cho anh em đó là trận đấu giữa Fulham và Chelsea Cũng như là vừa rồi mình có lên cho anh em trận đấu giữa Brighton and Home và Liverpool rồi thì trận đấu giữa Fulham và Chelsea thì anh em chúng ta bú full kèo đấy thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta uh, có lãi thật sự là quá đã anh em ạ thật quá đã luôn cái lý do vì sao mà mình bảo anh em quá đã đấy cách chơi running chạy theo trận đấu cũng như là khi mà biết được cái thế trận nó diễn ra như thế nào cũng như là phong độ hiện tại của các cầu thủ trên sân như thế nào thì anh em chúng ta rất dễ dàng để anh em chúng ta vào kèo đúng không ví dụ ngày hôm qua trận đấu giao hữu giữa Phần Lan và Estonia đấy ở phút thứ 73 mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em đó là cái tài 0.5 ăn x3 anh em bỏ 1 triệu ăn 3 triệu đấy anh em bú cái kèo này khi mà Estonia chiến thắng Phần Lan với tỷ số là 1-0 anh em nhá đó và tiếp đó nữa đúng không sau đó mình tiếp tục đẩy cho anh em những cái kèo như trận đấu giữa Fiorentina và Sampdoria ở phút thứ 24 mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em khi mà kèo tài nó xuống rung 0.5 đấy ăn 2.0 anh em đấy x2 thì mình bắt đầu mới đẩy cho anh em thì vừa đẩy xong là nổ bảng đấy vừa vào phát ăn luôn anh em anh em thấy dễ không đó đó là vì sao mà mình bảo rằng là cách chơi của mình là cách chơi do ninh đấy và mình cũng luôn luôn khuyên anh em đó là nên chơi kèo running để chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em cũng như là chắc chắn rằng những cái kèo mà running là những cái kèo gần như là ăn chặt đúng không anh em đấy chẳng hạn như trận đấu giữa Barcelona và Real Betis cũng vậy đấy hiệp 1 diễn ra gần hết cũng như là được hơn nửa hiệp 1 thì mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em đó hợp lý không đấy và đẩy là có bàn luôn Đẩy là có bàn thôi anh em Đó. Kèo tài này Kèo tài Barcelona cũng như là Real Betis Ở đầu trận đó là gì Một trái đúng không Anh em nếu bắt đi kèo một trái thì anh em chúng ta không có tiền khi mà hiệp 1 cũng chỉ có một bàn thắng thôi đó đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn khuyên anh em cũng như là anh em trong nhóm mình luôn đẩy cho anh em những cái kèo running đấy những cái kèo running anh em nhé đấy tài 0.5 ăn x3 bỏ 1 triệu ăn 3 triệu đấy lại mua 1 triệu ăn 3 triệu rồi bú ngay đó anh em thấy không quá đã luôn đấy anh em trong nhóm của mình đó không cần phải nói nhiều anh em nhá rồi quay trở lại với kèo ngày hôm nay Nottingham Forest và Leicester City hiện tại là kèo đồng banh cũng như là tài xỉu nhà cái đang cho anh em chúng ta đó là 2.5 những kèo phụ cũng như là những cái kèo khác những cái kèo khác đó là những cái chỉ số phụ khác như là kèo góc hiện tại đang là Nottingham Forest được Leicester City chấp góc 0.5 à, hiệp 1 cũng như là cả trận đều là 0.5 anh em nhé và tài góc là 4.5 đấy thì điểm qua một chút về đội hình đã à, đội hình của Nottingham Forest đón tiếp Leicester City trên sân nhà là đội hình 4-3-1-2 4-3-1-2 không phải là 4-3 à, 4331 anh em nhé mà là 4312 đấy 4312 à, hai tiền đạo và một tiền vệ công còn quay ngược trở lại với Leicester City là chơi đội hình 4231 và tất nhiên rồi bầy bầy sói luôn luôn là một đội bóng phòng ngự phản công rất là sắc anh em nhé Tuy nhiên thì tất nhiên rồi chúng ta cũng phải xét về những yếu tố con người của Leicester City nữa. Vì sao mà uh, những năm vừa bước chân đúng không? Năm đầu tiên vừa bước chân lên ngoại ngành Leicester City đã có ngay cái chức vô địch ngoại ngành đúng không anh em? Đó, đó là yếu tố con người anh em, yếu tố con người. Yếu tố con người cũng như là cái đẳng cấp của các cầu thủ tại thời điểm đó nó khác so với bây giờ đúng không đó là lý do vì sao mà mình luôn luôn là người theo dõi cũng như là sát sao tìm hiểu về các cầu thủ à, thật sự rằng là mình muốn nói rằng là kiểu mà uh, theo dõi được trận đấu cũng như là nắm bắt được thế trận cũng như là theo dõi các cầu thủ ấy thì đó là gọi là phải gọi là cái điểm 5B của mình đó Hồi nhỏ thì mình cũng là người đam mê bóng đá và thật sự là mình chơi bóng đá khá là tốt. Đấy, uh, mình cũng đã được tuyển vào đội bóng của tỉnh để đi đá. Đấy, hồi xưa thì có tỉnh thôi anh em. Đấy, tỉnh, tỉnh thành. Đấy. Đi đá thì mình cũng được đào tạo cũng như là cũng được huấn luyện khá là bài bản cũng như là uh, đã được vào những trường lớp ở ờ, về bóng đá nên là mình cũng có am hiểu một chút đó là lý do vì sao mà mình lên làm những cái kênh bóng để chia sẻ cho anh em rồi quay trở lại với Leicester City cũng như là Nottingham Forest thời điểm hiện tại thì họ đang thiếu hụt rất nhiều về mặt nhân sự à, Leicester City à, chúng ta có thể nhìn thấy đây khoảng tầm chục cầu thủ chấn thương rồi đấy John Evans này à, Betran à, à, Ricardo Pereira đúng không rồi quay trở lại với Nottingham cũng không khá khẩm hơn đâu khi mà họ cũng có một loạt những cầu thủ chấn thương và đặc biệt rằng là tiền đạo đó là Ogoniyi cũng như là Jesse Lingard đấy cũng đang chấn thương những cầu thủ khá là chủ chốt của Nottingham Forest đó là lý do vì sao mà cả hai đội bóng này hiện tại đang có một phong độ rất là kém đây chúng ta sẽ ờ, xem bảng xếp hạng hiện tại thì Leicester City vẫn đang xếp trên Nottingham Forest và cả hai đội bóng này thì vẫn đang thoát khỏi uh, nhóm cầm đèn đỏ anh em nhá. Tuy nhiên thì cách biệt không quá lớn đâu khi mà cách biệt ở nhóm cầm đèn đỏ chỉ có hai điểm thôi và 3 điểm. Đấy. Và Leicester City thì họ đang có chuỗi đó là 3 trận thua liên tiếp cũng như là Nottingham Forest thời điểm hiện tại thì họ cũng đang có một phong độ cũng khá là ổn định rồi khi mà trong 5 trận đấu gần đây nhất họ chỉ thua một trận đấu thôi anh em. Đó. Và xét về những thông số trước trận đấu này thì Nottingham Forest và Leicester City đã gặp nhau tổng cộng là 28 lần 10 trận hòa và cả hai bên đều có cùng 9 chiến thắng anh em. Xét về những trận đấu gần đây, 6 trận đấu gần đây nhất cả hai đội bóng đối đầu với nhau. À, trong năm nay thôi, trong uh, năm ngoái 2022, trận đấu lượt về của mùa giải 2021-2022 thì Nottingham Forest chiến thắng Leicester City với tỷ số là 4-1. À, ờ, còn trận lượt đi mùa giải năm nay thì Leicester City lại chiến thắng Nottingham Forest với tỷ số là 4-0. Đấy, đều có hiệu suất ghi bàn cũng khá là tốt anh em nhá. Đều là trên 4 bàn, 3 trận đấu, 3 trận đấu là tầm 4 bàn đấy, 3 bàn trở lên, 3 bàn trở lên. Và quay trở lại quay trở lại với kèo. Quay trở lại với kèo hiện tại là kèo đồng banh cũng như là tài 2.5. Đó, với những số liệu vừa rồi thì tất nhiên mình vẫn ưu tiên đó là đi cái kèo tài 2.5 khi mà cả hai đội bóng này họ đang cần những chiến thắng Leicester City thì cần chiến thắng để quay trở lại quay trở lại với phong độ cũng như là lấy lại vị thế của mình với việc là thua 3 trận liên tiếp còn đối với Nottingham Forest đấy thì họ cũng muốn thoát ra khỏi cái khu vực cầm đèn đỏ cũng như là cái nhóm sát cầm đèn đỏ để có những cái thứ hạng an toàn hơn để có thể trụ hạng khi mà đây đang là mùa giải đầu tiên Nottingham Forest quay trở lại ngoại hạng Anh sau mấy chục đấy, mấy chục năm anh em nhá đó thì với việc kèo tài 2.5 và mình đang nghiêng về Leicester City nhiều hơn khi mà đội hình của Leicester City vẫn còn đó đó là Benner, uh, Telemann cũng như là Zimvardi trận đấu này đã quay trở lại anh em nhé. Đấy. Đội hình tấn công của Leicester City, những con người của Leicester City hiện tại đang có phần nhỉnh hơn so với Nottingham khi mà đội hình cũng như là hàng tấn công của Nottingham đang bị chấn thương khá là nhiều. Đang bị chấn thương khá là nhiều anh em nhé. Đặc biệt là tiền đạo Agonji cũng như là Jesse Lingard. Đấy. Thì không có lý do gì mà chúng ta không đặt niềm tin vào Leicester City với cái kèo đồng banh trong trận đấu này đó. và tiếp theo đó là những cái kèo chỉ số phụ những kèo chỉ số phụ những kèo chỉ số phụ này ở ờ, những trận đấu vừa qua thì cả Leicester City cũng như là Nottingham Forest đều đang đá biên khá là nhiều cũng như là ra góc khá là nhiều anh em những trận đấu vừa qua góc của Nottingham Forest cũng như là góc của Leicester City trong từng từng, từng trận đấu anh em nhé khá là nhiều vì vậy là mình sẽ đặt niềm tin tiếp vào cái tài góc 4.5 hiệp 1 cũng như là tài góc 9.5 Đấy 9.5 cả trận anh em nhé Đó Và đây sẽ là bốn mã kèo Mình cho anh em để anh em chúng ta tham khảo Tham khảo ở trên kênh Anh em nhé tham khảo ở trên kênh thôi Còn khi nào trận đấu diễn ra Cũng như là trận đấu bắt đầu thì mình mới xem cũng như là nhận định cái thế trận cũng như là phong độ phong độ thời điểm của các cầu thủ trong từng giai đoạn của trận đấu. Không phải rằng là uh, cứ trận đấu trước cầu thủ này đá hay thì trận đấu sau thì cầu thủ đấy họ cũng đá hay anh em nhá. Đấy không phải như thế đâu. Không không bao giờ có chuyện mà nhận định như thế được. Mỗi trận đấu cũng như là mỗi giai đoạn của trận đấu nó sẽ khác nhau và chúng ta không thể biết trước được điều gì trước trận đấu cả. Đó là lý do vì sao mà mình luôn khuyên anh em chơi kèo đặt định Một chiếc thẻ vàng hay là một chấn thương thôi một chấn thương ở những vị trí chủ chốt thì cục diện của trận đấu nó thể thay đổi rất nhiều anh em nhé đó thì ngay hôm nay ngay bây giờ nếu anh em thích cách chơi của mình thì anh em trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram thì mình sẽ là người đưa anh em vào nhóm thật sự mà nói thì ờ, có rất nhiều một ngày có rất nhiều anh em nhắn tin nhờ mình hỗ trợ và tất nhiên rồi mình cũng uh, sẽ nhắn tin cũng như là cho kèo anh em nếu như anh em xin kèo thôi tuy nhiên thì một ngày rất nhiều anh em nhắn tin thì không thể nào mà mình nhắn tin cũng như là trả lời kịp cũng như là nhắn tin hết cho anh em được nên là tốt nhất thì anh em cứ tham gia cũng như là vào cái nhóm đề kèo để khi nào kèo lên là anh em chúng ta có để vào anh em nhé và tất nhiên rồi với việc rằng là mình chơi kèo đan ninh thì anh em cũng cần phải có một cái trang để anh em chơi và nếu như anh em mà chưa biết trang nào uy tín cũng như là chưa biết trang nào đầu tư thì anh em nhắn tin hỏi tôi tôi sẽ chỉ cho anh em đấy cùng là anh em chơi với nhau cả và mình thì có kinh nghiệm cũng như là chơi lâu hơn anh em thì mình có những cái trang uy tín để anh em chơi cũng như là để anh em chúng ta có thể an tâm Đấy, an tâm đầu tư anh em nhé Chơi running mới là chơi đầu tư Còn nếu như mà thật sự mà anh em bảo là đi đầu trận Để mà đầu tư bóng đá thì không bao giờ có đâu anh em nhé Đấy, thì video cũng dài rồi Ca cũng sẽ dừng tại đây thôi chúc anh em vào ngày mai cũng như là dạng sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ pick cũng như là lựa chọn được những cái kèo sáng để anh em chúng ta có thể đầu tư và hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo